cái hướng của cái mở cái cửa nhà ra ừ. là đông nam à. nhưng mà về cái con đường mà nó đi đi theo cái hướng là đông nam ừ. cho nên là cái nhà thì cái hướng là đông nam ừ. nhưng mà khi mà làm cái cửa cổng để mình khóa cửa đi làm hoặc làm ừ. cái cổng đó, thì nó phải đi theo cái lề đường cho nó đi theo như thế này hiểu, hiểu, hiểu. thì có nghĩa là cái hướng nhà thì đông nam ừ. mà cái cánh cửa thì lại chết qua bên nam gọi là hơi tây nam á tây nam một chút thì thì cái vấn đề đó có ảnh hưởng gì hay không? Thẳng không? À, dạ cái cái cổng thì chính mặt đó thầy có làm thẳng không hay bắt buộc phải làm chéo nữa không tại vì mình đã làm rồi có nghĩa là cổng cửa đã đi theo cái hướng nam mình còn, hiểu. còn cái nhà cái hướng nhà là đo cái cái cái là bàn là chính xác là đông nam đúng rồi mình hỏi chị là có mình hỏi chị là có xoay được lại tức là mình có chỉnh lại được không ấy mình hiểu cái nào chị mà Ừ. ý thầy đây là chỉnh cái cửa hay là cái nhà cái cổng à cái cổng à nhà cái, nhà. cái cổng thì bây giờ em phải là sai cái trụ đá cố định to lắm rồi thầy là có cái gì để tránh nhìn này nhìn nha nhìn nha cái gì muốn trần trần trong cái gì đây là cái nhà cái nhà đúng không thì đây là mặt tiền của chị đây đúng không dạ. chỗ này là cái lô góc đúng không đúng là lô góc không dạ không ý là cái sao cái làm sao thành hướng nam được có nghĩ là cái cái cái cái, cái... đây nhá um, dạ. như này thì nhìn cái mặt hình này đúng không thì chỗ này của chị đang là đông nam đúng không dạ nếu như mà nam thì phải nếu như là nam đúng không thì nó phải quay về đây chứ đúng rồi đúng rồi ấy em muốn nói là cái cái cái cái hướng nhà cái con đường nó đây bị bị bị bị chết bị bị chết quay về hướng đông nam à tóm lại là chỗ đấy nó bị cái tam giác đúng rồi cái cái cái cái khung đất nó bị tam giác cái nhà em mở theo để mà làm nhà nó lên thì nó đúng là hướng nhà đông nam nhưng mà khi chỗ cái cửa cổng để mà nó ra con đường á thì nó lại là ra tóm lại là cái nhà là thế này con đường nó sẽ thế này nó sẽ thế này đúng không rồi. cái cửa sẽ mở thế này đúng rồi, đúng rồi. đấy rồi cái cổng sẽ mở thế này dạ dạ thợ tả mà bởi vì đi xem phong thủy tả nhiều nó không kinh nghiệm thực tế thì đối với cả cái căn nhà thực tế đối với cả căn nhà như thế này á thì nếu như mà à, bố trí như thế này thì về cơ bản là cái cổng chị cũng không còn phương án bố trí nào khác vì nếu chị xoay cái cổng này nếu mà chị xoay cái cổng này theo cái vị trí chị xoay cái cổng này theo cái vị trí ví dụ chị xoay như thế này chẳng hạn đi sau đó để chéo này đi thì cái trực khí nó lao về đây thì cũng chết cũng chết đúng không thì lúc đấy thì chỗ này là ppt thì nếu như mà ở chỗ này mà chúng ta mở cái cổng theo hướng như thế này thì về cơ bản là thực ra thì nó cũng không có vấn đề gì nó nặng lắm thế không vấn đề gì cả chị ở trên cái nhà này tuổi nhâm tuất ở cái nhà đông nam thì cơ bản cũng vượng nó không vấn đề gì cả à, tuy nhiên là do là nếu như mà cái đường mà nó chạy từ phương này về đó thì nếu như mà trong cái điều kiện mà mà mà mà, mà có điều kiện tốt hơn thì anh chị nên chuyển sang cái nhà hướng tây nam thì là cái nhà ngầm Tây Nam thì vận khí nó kéo dài khoảng 58 năm vượng sắp tới còn cái Đông Nam này nó chỉ kéo được khoảng tầm 18 đến 22 năm nữa cho nên thành ra là và nếu như cái tuổi nhâm tuất mà ở trong cái nhà ở tây nam thì về cơ bản nó sẽ cắt hơn nhiều ở cái đông nam tuy nhiên là đông nam như thế này thì cũng cũng cũng, cũng là tốt rồi không có vấn đề gì, không không có vấn đề gì cả thì chị để mà hóa giải cái phần này á thì chị nên là ở cái góc này này nhìn trên màn hình nhìn anh đừng nhìn tôi ờ à, à, ở cái góc này này ờ, được chưa ở góc đây này cái góc này này được chưa là chính là cái góc nhọn của nhà đúng không chị nên kiếm một cái viên đá mà có màu là màu vàng đúng không? em có đặt cái hộp nó bổ nhỏ ở chỗ đó ờ để con nó nhỏ chỗ này tìm một cái viên đá nào nó có cái màu vàng này cũng là trục thổ bởi vì là nó phải là tròn cái tròn này để nó hóa cái góc sát thì để cái đường khí trên nó không bị trực chị kiếm một cái viên cái, cái hòn non bộ được rồi nhưng mà chị muốn tốt hơn nữa thì chị có thể là hoặc là ở góc bên này chị trồng thêm một cái hàng cây ví dụ như cái đan lý chẳng hạn đúng không ạ trồng cái đan lý góc này và để nếu như mà chị có thể tìm một cái cầu tròn hoặc một cái viên đá gì đó nó có màu vàng thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều thì cái nhà này khi mà đặt vào đây một cái thì tự khắc nó sẽ cát không sao cả cho em hỏi vấn đề nghĩa là trước cổng nhà em là có một cái ngôi chùa chùa <laughs> có nghĩa là cái hướng đông nam thì cũng không vào chùa nhưng mà cái hướng cổng là nhìn thẳng qua là chùa chùa <laughs> Trời ơi, cái nói đi không sao đâu mà Như vậy thì ờ, theo thầy thì có mình có nên tránh cái gì nữa hay không? Hay là có ảnh hưởng gì nữa? Dạ sao <laughs> Nếu như mà chùa Đúng không? Thì nhiều vong Tại sao chùa nhiều vong biết không? đền đế cũng ngoài suốt ngày đền đế ăn xin này đúng không nên thành ra là trên cái cửa nhà nhà chị bấy dầm à, dạ một cái mà trên thôi à, à tôi gọi là cái một cái là trên thôi gọi là một trệt một đầu đúng không ạ thì trên cái tầng 2 tôi gọi là tầng 2 đúng không thì chị đặt một cái bạch ngọc đại minh chú đại bạch ngọc đại minh chú bạch ngọc đại binh chú là một cái biến đá thạch anh màu trắng trên đấy ghi chữ umani ba mươi hồng ok à, nó chỉ rộng khoảng cao khoảng 5 cm và nó dài khoảng 20 cm nó dày khoảng tầm uh, 1 cm rất là nhỏ thôi thì chị để ở cái ban công cửa sổ hoặc là cái cửa sổ tầng 2 ở trên chỗ cái nhà của chị thì cái bạch ngọc đại minh chú nó có cái tác dụng để nó kỵ tà nó kỵ tà và những cái vong hồn đến đấy xin ăn á thì nhìn thấy bạch ngọc thì, nhiều giống như là cái chú của quan âm á cái đi ba minh hồng thì chính là chú của âm thì tác dụng nó đẩy tuột cái khí ra à đây này có đây này đây chữ này là đi ba minh hồng à, thì gắn cái này lên phần phía trước nhà thì để chuyên để để để mà hóa giải cái thạch anh là muốn nó bằng quắc nó tác dụng sóng nó đẩy ra và gắn cái mạch ngọc khai quang để màu đỏ thì nó có tác dụng nó sẽ đẩy những cái nhà để mà chuyên hóa giải cho những cái nhà gần đình đền miếu phủ chùa chiền cái nhà này năm nay cái nhà này năm nay và sang năm nhà này năm nay và sang năm thì vận khí nó cũng đang còn tương đối cát nếu như mà bán đi mà mua cái nhà khác hướng tây nam thì nó sẽ còn tốt hơn bạn đi mua cái khác tây nam còn tốt hơn vì rằng là nếu như theo mô tả như của bạn ấy thì như vậy là nếu đứng từ trong nhà nhìn ra cái ngôi chùa đấy nằm vị trí phương nam của nhà mà nếu như mà nhà hướng nam mà cái chùa nó to hơn cái nhà cho nên ra là nếu như phương nam mà có cái chùa ấy, thì là chứng tỏ cái nhà đấy gọi là bị phạm sát thì vào những cái năm ngọ tức là giáp ngọ 2014 vừa rồi hoặc năm mộ tuất 2018 là có biến cho nên tốt nhất